真实的爱着你的快乐，我知道这样不应该，也知道你会受伤害，只是不想拆穿自己对你太过依赖。我明白，你给的爱是真实的山寨，这是我。 何去爱，才会让你先离开？因为我不知道这一辈子开是否能遇见你，所以我今生才会那么努力把最好。 thực sự đang say Nghĩ đến một người lòng em thấy đau Phút yêu đuối ùa về vì cô đơn Đã nuốt lấy niềm vui ta đã trao nhau Em biết rằng

nhau Vậy nên em vẫn mãi nỗ lực Và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến anh Nhưng vô tình khiến anh tổn thương nhiều Tình mình bỗng nhiên trở nên bê tắc Chẳng phải cố ý chỉ vì quá yêu anh Chẳng phải cố ý chỉ là vì chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau vậy nên